đã xác định được cái tên 99% dẫn dắt tuyển Việt Nam thay huấn luyện viên Park Hang-seo. Cái tên sẽ thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo tại đội tuyển Việt Nam sau khi AFF Cup 2022 khép lại gần như đã được xác định. Vào hồi giữa tháng 10 năm 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đi đến một quyết định tương đối bất ngờ. Theo đó, sau hơn 5 năm dẫn dắt những chiến binh sao vàng, giành được nhiều danh hiệu lớn nhỏ, vị chiến lược gia sinh năm 1957 đã quyết định nói lời chia tay. AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo đồng hành cùng với tuyển Việt Nam. Ngay sau khi quyết định không gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF đã tích cực tìm kiếm một huấn luyện viên mới thay thế để hướng tới mục tiêu giành tấm vé tham dự World Cup 2026. Đã có nhiều huấn luyện viên nổi tiếng bày tỏ mong muốn sẽ được ngồi vào vị trí mà huấn luyện viên Park Hang-seo để lại. Theo một vài nguồn tin uy tín, có đến 99% khả năng huấn luyện viên người Pháp Philippe Josier sẽ là thuyền trưởng tiếp theo của tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Philippe Chaussier không còn là một cái tên xa lạ với bóng đá của Việt Nam. Vị chiến lược gia người Pháp đã từng có một thời gian dài gắn bó với công tác đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ông đã từng có thời gian dẫn dắt U18 Việt Nam. Tuy nhiên, đến giữa tháng 6 năm 2021, huấn luyện viên Chaussier bất ngờ nói lời chia tay bóng đá Việt Nam khiến nhiều người tiếc nuối. Trước đó thì cựu thuyền trưởng U18 Việt Nam cũng đã có chia sẻ với Dinh bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt những chiến binh sao vàng. Lợi thế của tôi đó là có 3 năm làm việc với bóng đá Việt Nam. Hiện tại tôi vẫn đang giữ liên lạc và trao đổi với VFF e cũng như là một vài cầu thủ tôi đã từng huấn luyện. Hãy cứ chờ xem. Dù sao với tôi, bóng đá Việt Nam vẫn có những ấn tượng tốt đẹp. Nhiều khả năng phải chờ đến khi AFF 2022 khép lại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam mới công bố thuyền trưởng mới. Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo và những chiến binh sao vàng đang tập trung tuyệt đối cho giải đấu hấp dẫn nhất khu vực với mục tiêu đòi lại ngôi vô địch từ tay Thái Lan. Kết quả AFF Cup ngày 20 tháng 12 Đội tuyển Campuchia tạo địa chấn Thái Lan khẳng định vị thế Sau một thời gian dài chờ đợi AFF Cup 2022 đã chính thức khởi tranh vào chiều ngày 20 tháng 12 với các trận đấu thuộc khuôn khổ bảng A. Ở lượt trận đầu tiên, các nhà đương kim Á quân Indonesia sẽ không thi đấu. Vào lúc 17 giờ, Đội tuyển Campuchia đã tạo nên cơn địa chấn thực sự trước ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp tại bảng A, chính là đội tuyển Philippines. Các học trò của huấn luyện viên Keisuke Honda đã sớm có hai bàn thắng dẫn trước đối thủ. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, Philippines đã có được bàn thắng rút ngắn cách biệt. Sang đến hiệp 2 thì tiếp đà hưng phấn, Philippines đã có được bàn thắng gỡ hòa hai đều. Tuy nhiên thì Ryung Bunhoing đã khiến những nỗ lực của đối thủ trở nên vô nghĩa khi lập công giúp Campuchia giành được thắng lợi 3-2. Tâm điểm của ngày thi đấu hôm qua cũng là cuộc đọ sức giữa các nhà đương kim vô địch Thái Lan và đội tuyển Brunei. Cho dù thi đấu có phần hơi hợt, tuy nhiên Thái Lan vẫn tạo ra được một thế trận trên cơ hoàn toàn so với đối thủ. Sau 90 phút bóng lăn, những chú voi chiến đã có được 5 bàn thắng vào lưới đối thủ. Với chiến thắng 5 sao trước Brunei, tuyển Thái Lan đã đòi lại ngôi đầu bảng từ tay đội tuyển Campuchia và hứa hẹn sẽ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở các trận tiếp theo. đội tuyển Việt Nam có cần đội một xuất kích trước Lào hay không? Trận gia quân AFF Cup 2022 gặp đối thủ bị đánh giá là yếu hơn nhiều như là Lào sẽ là một cơ hội để đội tuyển Việt Nam tạo ra cơn mưa bàn thắng. Nhưng vấn đề đặt ra, huấn luyện viên Park Hang-seo có cần phải sử dụng đội hình chính để vùi dập đối thủ hay không? Không hẹn mà gặp, AFF Cup 2022 có khá nhiều nét tương đồng với giải đấu diễn ra 4 năm trước. Đó là ngay trận gia quân đầu tiên, Việt Nam gặp đối thủ quen thuộc là Lào ở giải đấu của 4 năm trước, tuyển Việt Nam đã thắng Lào 3-0 ở trận mở màn trước khi có thành tích bất bại xuyên suốt giải rồi đăng quang giải đấu lớn nhất Đông Nam Á. Màn đối đầu với Lào 4 năm trước ở ngày ra quân cũng như trận đấu tái đấu ở AFF Cup năm 2020, tuyển Việt Nam đều sử dụng đội hình mạnh nhất của mình và đều có chung kết quả thắng tương bừng đối thủ. Theo giới chuyên môn, đội tuyển Việt Nam sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc ghi bàn để giành chiến thắng bởi vì trình độ, đẳng cấp giữa đội là rất chênh lệch. Nhưng ngoài vấn đề về kết quả cần phải thắng mà tuyển Việt Nam hướng tới ở trận đấu gia quân này, thì điều mà ông Park muốn thu được đó là làm nóng cho các cầu thủ trước khi bước vào các trận đấu căng thẳng tiếp theo. Tuyển Việt Nam vừa có sự góp mặt vào phút chót của tiền vệ Văn Đức và không phải ngẫu nhiên khi vừa khỏi Covid-19, tiền vệ người Nghệ An đã nhận lệnh đáp chuyến bay sang Lào luôn. Theo thói quen, trong hai lần đối đầu với Lào gần nhất, huấn luyện viên Park seo đều tung ra những cầu thủ chất lượng nhất. Thậm chí so với năm ngoái, Đến lúc này chỉ có Xuân Trường, Công Phượng là hai trong số 11 cầu thủ đá chính trận thắng hay không trước Lào diễn ra năm ngoái vắng mặt thì các hảo thủ còn lại đều góp mặt ở sân chơi lớn nhất Đông Nam Á này. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã bày tỏ tại AFF Cup luôn có điều bất ngờ, nhất là những lượt trận cuối bởi khi đó yếu tố bàn thắng bại sẽ cực kỳ quan trọng, quyết định các vị trí nhất, nhì bảng, cho nên là tuyển Việt Nam sẽ không chủ quan ngay từ vạch xuất phát. Theo nhiều nguồn tin, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để đá với Lào vào tối ngày hôm nay. Tuyển Việt Nam cần có một chiến thắng, thậm chí là với tỷ số đậm để đảm bảo được sự khởi đầu hành thông và phục vụ cho toàn tính đường dài. Hơn nữa, xét về lịch thi đấu thì sau trận gặp Lào thì mãi cho đến ngày 27 tháng 12, tuyển Việt Nam mới bước vào trận thứ hai gặp Malaysia. Quãng thời gian trống lên đến 6 ngày sẽ không khiến các cầu thủ bị hao mòn thể lực nhiều. Tức là giai đoạn đầu AFF Cup 2022 đội tuyển Việt Nam không bị quá tải về lịch thi đấu, cho nên việc ông Park xếp đội hình 1 đá chính trận gặp Lào là một điều khá hợp lý. Hơn nữa, theo giới chuyên môn, đội tuyển Việt Nam cần có màn làm nóng cần thiết để các trụ cột bắt nhịp với giải đấu, có được điểm rơi phong độ tốt nhất khi gặp các đối thủ có độ khó cao hơn như là Malaysia, Singapore hay là Myanmar. Người ta vẫn nói là đầu xuôi đuôi lọt, cho nên tuyển Việt Nam cần có màn ra quân ấn tượng ngay từ trận đầu gặp Lào. Hơn nữa, ở tuyển Việt Nam hiện nay, sau thời gian khá dài không thi đấu ở đội hình chính của Paul FC, thì việc tiền vệ Quang Hải được đá ngay thời trận gặp Lào sẽ giúp anh có được cảm giác không gian cũng như kích thích sự hứng thú với các pha xử lý bóng điệu nghệ của mình. Cần phải nhấn mạnh, Quang Hải đã phải tính toán rất nhiều trong việc xin Paul FC nhà quân để về khoác áo đội tuyển Việt Nam. Về khát khao, sự quyết tâm của Quang Hải có lẽ không còn phải bàn cãi và tất cả cùng chờ đợi Quang Hải cùng với đồng đội sẽ có màn chạy đà hoàn hảo trước Lào. Cuộc chiến của các huấn luyện viên ngoại tại AFF e Cup 2022 Rất đặc biệt là AFF e Cup 2022 sẽ chứng kiến cuộc đấu trí của các thầy ngoại ở trên băng ghế kỹ thuật. Theo đó thì cả 10 đội tuyển tham dự giải đấu đều do các huấn luyện viên tới từ bên ngoài Đông Nam Á dẫn dắt. Các đội tuyển lên ngôi tại AFF e Cup thường gắn liền với tên tuổi các huấn luyện viên nước ngoài. Tuy nhiên, các huấn luyện viên nội cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ các giải đấu số 1 Đông Nam Á như là Malaysia ở lần đầu tiên vô địch AFF Cup năm 2010 lại là do ông Raja Gopal dẫn dắt. Hai chiếc vô địch AFF Cup 2014 và 2016 của Thái Lan gắn liền với tên tuổi của cựu danh thủ Kiatesak. Những thành tích ấy do các huấn luyện viên bản địa Đông Nam Á vẫn đủ tài để cầm quân ở các giải đấu lớn của khu vực. Tuy nhiên, các huấn luyện viên nội địa đã phải nhường ghế cho các chiến thuật gia người ngoại quốc ở AFF Cup 2022. Theo đó thì cả 10 đội tuyển dự giải đều được dẫn dắt bởi các huấn luyện viên tới từ bên ngoài Đông Nam Á. Cụ thể, huấn luyện viên trưởng của Brunei là ông Mario Rivera, 45 tuổi, đến từ Tây Ban Nha. Ông Joseph Ferri, 39 tuổi, dẫn dắt Philippines, cũng đến từ Tây Ban Nha. Hai huấn luyện viên người Đức là ông Michael Wells, 57 tuổi, dẫn dắt đội tuyển Lào. Trong lúc đó thì ông Anthony Hay, 52 tuổi, dẫn dắt Myanmar. Vị huấn luyện viên có hai quốc tịch Đức và Brazil là Mano Polking, 46 tuổi, là huấn luyện viên trưởng của Thái Lan. Dẫn dắt Campuchia và Singapore lần lượt là hai ông thầy đến từ Nhật Bản gồm Ryo Hiroshi 66 tuổi và Takayuki Nihigaya 49 tuổi. Các đội Việt Nam, Indonesia và Malaysia đều được dẫn dắt bởi các huấn luyện viên người Hàn Quốc lần lượt là ông Park Hang-seo 65 tuổi, Shin Tae-yong 51 tuổi